với tóm tắt phim khờ, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người bộ phim Bồng bột tuổi trẻ. Đây là một câu chuyện tình cảm lãng mạn với rất nhiều trai xinh gái đẹp, cặp đôi ấy rất tâm đầu ý hợp nhưng lại luôn gặp phải vật cản. Liệu kết cục cuối cùng họ có đến được với nhau? Hãy cùng mình thưởng thức bộ phim nhé. dâu Di và Alex là đôi bạn thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ, họ luôn cùng nhau chơi đùa, luôn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống cho đối phương. Trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của Dâu Di, cô uống say và hai người đã có một nụ hôn nồng nàn. Sau khi nụ hôn kết thúc, Dâu Di vì say quá mà ngất ngay tại đấy cuối cùng được Alex đưa về nhà chăm sóc. Sáng hôm sau, Dầu nói với Alex rằng tối qua thật là một đêm điên cuồng, cô cảm thấy rất xấu hổ và chỉ muốn quên những ký ức đó đi. Nhưng có vẻ như cô đã quên nụ hôn ngọt ngào của hai người lúc đó. Alex rất buồn khi nghe cô nói vậy, anh nghĩ rằng Dâu không hề có tình cảm với mình. Đây là một anh chàng có vẻ ngoài điển trai và đang muốn tán tỉnh Dâu anh ta mời cô làm bạn nhảy khi tham gia dạ hội của trường. Trước đó Alex và Dâu đã dự định là đi cùng nhau. Tuy nhiên do Dâu Di ghen với Bethany, một cô nàng xinh đẹp đã chủ động mời Alex tham gia vũ hội, nên đã nói kháy Alex rằng anh cứ đi cùng với cô ta đi, nếu đó là điều anh muốn, còn mình sẽ làm bạn nhảy của dây. Trong đêm dạ hội tốt nghiệp, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc từ cô con gái nhỏ bé. Kết thúc màn canh đua này là dâu di và dây rời khỏi bữa tiệc đến khách sạn, Alex lặng lẽ ngồi buồn một chỗ, anh biết việc hai người kia sẽ làm sau khi rời đi. Một sự cố vô cùng đen đủi xảy đến với dâu di khi kết thúc cuộc làm tình với dây, đó là áo mưa của dây bị kẹt lại trong người cô. Trong cơn hoảng loạn, cô đã gọi điện nhờ Alex đưa cô đến bệnh viện để xử lý. Sau buổi dạ hội, Alex tâm sự với Joji rằng anh muốn hai người rời khỏi đây, cùng hẹn rằng họ sẽ đến Boston học tập. Joji cảm thấy rất hào hứng về lời đề nghị này. Lúc này hai người tràn ngập hy vọng về một cuộc sống mới. Khi Joji kể với bố mẹ về dự định của mình, mẹ cô đã phản đối rất kịch liệt. Bà lo lắng con gái phải đến sinh sống ở một môi trường xa lạ và sợ cô không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng bố cô thì khác, ông hoàn toàn ủng hộ con gái theo đuổi ước mơ. Không lâu sau, Joji nhận được thư trúng tuyển của Đại học Boston. Cô vui sướng chạy đến nhà của Alex để báo tin mừng, nhưng anh chàng kia lại đang bận rộn làm tình với Bethany Trong lòng Dâu Di cảm thấy vô cùng khó chịu, cô vội vàng tìm một cái túi và nôn vào đó. Không ngờ được rằng Dâu Di lại có thai, đó chính là kết quả của cuộc tình một đêm với dây. Buồn bã, cô định tâm sự mọi chuyện với Alex, nhưng anh lại bận tham gia một bữa tiệc với gia đình Bethany Lúc này, Dâu Di không kìm được bật khóc, những giọt nước mắt đau khổ cứ lặng lẽ tuôn trào. Sáng hôm sau, Alex vui mừng cầm thư trúng tuyển đến khoe với Dâu Di. Cô chúc mừng anh và bảo rằng lời hứa cùng nhau đến Boston có thể phải rời lại chẳng mấy chốc đã đến ngày Alex phải đi. Dâu Di thoáng buồn tiện anh ra sân bay. Trước khi vào cổng soát vé, Dâu Di còn chủ động ôm Alex, hai người quyến luyến nhau một lúc lâu, môi kề môi nhưng họ không trao cho nhau bất cứ nụ hôn nào. Có lẽ, cả hai đều không dám vượt qua giới hạn tình bạn. Dâu Di đã quyết định không kể cho Alex về chuyện cô có thai, vì cô dám chắc rằng anh sẽ bảo việc đi học ở Harvard để ở lại chăm sóc cô. Dự định ban đầu của Dâu Di là sẽ sinh đứa bé và tặng lại cho người khác, sau đó cô có thể thoải mái theo đuổi ước mơ học quản lý khách sạn của mình. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc từ cô con gái nhỏ bé, cô đã quyết định giữ đứa bé lại. Cô đặt tên cho con gái mình là Kitty. Làm bà mẹ đơn thân chưa bao giờ dễ dàng. Tất cả mọi việc từ thay bìm đến chăm sóc con khi ốm đều là dâu di tự tay làm. May mắn sau, cô luôn có hậu phương vững chắc là bố mẹ mình. Alex bên Mỹ biết việc dâu di có con từ bạn gái cũ Bethany. Anh vội vàng trở về tìm cô. Khi dâu di nhìn thấy cậu bạn thân ngoài cửa, cô đã rất ngạc nhiên. Lúc vào nhà, cô nhanh nhẹn giấu các đồ sơ sinh đi, nhưng cô không biết là Alex đã biết mọi chuyện, và Alex trở về tìm cô là vì điều này. Anh bày tỏ mong muốn nhận Kitty là con gái nuôi, cô cũng rất vui vẻ đồng ý với anh. Trong tiếng sóng biển rì rào, làn gió mơn trớn từng ngọn cây ngọn cỏ, Alex hỏi dâu Joji tại sao không kể cho mình biết chuyện, cô cũng trải lòng mình với anh, cô hy vọng vẫn có một người nhớ đến cô là dâu Joji, chứ không phải là một bà mẹ đơn thân, cái chức danh lạ lẫm mà bản thân cô mới trở thành. Lại thêm một lần nữa, dâu Joji tiện Alex đi xa, trong đôi mắt Alex tràn ngập sự đau khổ, vì anh và người thầm yêu càng ngày càng xa cách. Sau đó mỗi người đều có cuộc sống mới, Alex đã có bạn gái mới, dâu Joji cũng quen dần với việc làm mẹ, hai người luôn giữ liên lạc với nhau, Họ chia sẻ với nhau những điều thú vị trong cuộc sống. Dâu gì đã tìm được công việc mới, đó là nhân viên dọn dẹp ở khách sạn. Trong khi đó, Alex đang vướng phải một số rắc rối trong cuộc sống cá nhân. Anh và bạn gái không thể hòa hợp tư tưởng được với nhau. Những giấc mơ của Alex bị bạn gái coi là điều kỳ quặc, và cô ta cũng không thể chịu được việc những bờ bộn trong phòng tắm của anh. Trong khi trò chuyện với Joji, cô ấy rất thông cảm với anh, nói rằng trước giờ cậu vẫn như vậy mà. Rồi một hôm, Joji nhận được lời mời đến Boston của Alex. Cô hy vọng sẽ có một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người. Hôm đó, Hai người đi chơi với nhau rất vui, cứ ngỡ như những khoảnh khắc đẹp ngày xưa quay trở về. Trong ánh nắng ấm áp, dâu di thổ lộ tình cảm của mình với Alex, nhưng anh chỉ quay đi, từ chối nụ hôn của cô. Rồi hai người quay trở về nhà Alex, di gặp được bạn gái của anh và chợt nhận ra hai người vẫn đang sống với nhau. Trong bữa cơm, bạn gái Alex tuyên bố rằng cô đang có thai. Rõ ràng là cô nàng không thích người bạn thân này của người yêu. Nhìn di và Alex nói chuyện vui vẻ ăn ý, cô nàng nổi cơn điên lên, hắt khăn trải bàn làm đồ đạc lộn xộn xuống nhà. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí lúng túng gượng gạo, sau đó bọn họ dự buổi triển lãm tranh yêu thích của bạn gái Alex, nhưng Joji rời khỏi đó vì cảm thấy mình không phù hợp với nơi đây, Alex vội vàng chạy đuổi theo cô. Joji nhận ra cuộc sống của Alex không thuận lợi như cô vẫn nghĩ, cô nói rằng cuộc sống hiện tại của anh như một mớ hỗn độn và thật thảm hại. Trong lúc tranh cãi với Joji, Alex vô tình đã làm tổn thương cô, rằng cô chỉ đang ghen tị với cuộc sống của anh mà thôi. Joji tức giận chẳng thèm tranh cãi với Alex nữa. Một thời gian sau, Joji đã quyết định nối lại tình cảm với Jay, vì cô muốn con gái có một gia đình trọn vẹn, hai người họ rồi cũng kết hôn sau đó và tình cờ dâu gì cũng biết tin Alex đã chia tay cô bạn gái kia vì đứa bé trong bụng không phải con anh. Thời gian trôi qua, ba mẹ của dâu di cùng nhau đi du lịch thật xa, nhưng bất hạnh là trong chuyến đi, ba của dâu di đã đột ngột qua đời. Alex đến dự đám tang, anh trao cho dâu di một cái ôm và làm lành lại với cô. Tuy nhiên trong tang lễ, dây lại say xỉn và cư xử rất bất lịch sự. Trong khi chờ máy bay để quay trở lại Mỹ, Alex đã viết một bức thư cho dâu di, một lần nữa thổ lộ tình cảm của bản thân mình. Anh biết rằng dây không phải người tốt đẹp gì và dâu di xứng đáng có một người yêu cô vô bờ bến, anh đã đánh mất cô hai lần, và anh muốn lần này hai người nắm bắt cơ hội để có thể bên nhau. Tuy nhiên, Dây đã đọc được lá thư này trước và đã đem giấu đi. Dâu Di hiển nhiên không đọc được những lời tâm tình của Alex, hai người lại bỏ lỡ nhau lần nữa. Một thời gian sau khi ba mất, Dâu Di nhận được bức thư của ba gửi khi ông đang đi du lịch. Ông rất thỏa mãn về chuyến đi của mình vì đó là điều ông hằng mơ ước. Ông cũng khuyên con gái dũng cảm theo đuổi giấc mơ của bản thân, vì ông tin rằng con gái có thể làm được bất cứ điều gì nếu cô tập trung. Sau đó, cô bạn thân của Dâu Di nói rằng cô tra được thông tin đặt phòng của Dây và Dâu Di, nghĩ rằng anh ta muốn tạo sự bất ngờ về kỷ niệm ngày cưới của hai người. Nhưng giấy lại gọi cô và bảo rằng mình còn phải đi công tác mấy hôm nữa chưa về được. Dâu Di và cô bạn thân đến khách sạn kia bắt gian tình và cho gã đàn ông xấu xa kia một trận. Dâu Di tức giận dọn hết đồ của chồng cũ, rồi cô vô tình tìm thấy lá thư mấy tháng trước của Alex. Dâu Di vội vã gọi cho anh, nhưng người nghe máy lại là Bethany, hai người đã nối lại quan hệ và đang sống cùng nhau. Bethany khoe với Dâu Di chiếc nhẫn trên tay. Dâu Di được mời là phù dâu cho đám cưới của họ. Lúc đầu cô không muốn đến đó, nhưng cô bạn thân đã khuyên cô đến để giành lại tình yêu của mình. Do chuyến bay bị delay, lúc dâu di đến nơi thì buổi lễ đã kết thúc rồi. Cô con gái Kitty cũng đến dự đám cưới của Alex với một cậu bạn thân là Toby. Khi hai đứa đang nhảy cùng nhau trong lễ cưới, đột nhiên Toby tiến tới hôn Kitty. Cô bé đã đẩy Toby ra và bỏ chạy ra ngoài. Alex và dâu di vội vàng đuổi theo. Họ tìm thấy con bé ở ngoài ban công. Alex khuyên cô bé hãy làm theo những cảm xúc thật của bản thân, vì nếu không về sau cô bé có thể hối hận, giống như anh hối hận khi để vụt mất dâu di. Alex đã không ngừng tìm kiếm những cô nàng xinh đẹp nóng bỏng giỏi giang để quên đi hình bóng dâu gì. Toby cũng chạy ra đi tìm Ketty, nhưng chưa kịp giải thích thì cô bé ngắt lời cậu bé bằng một nụ hôn. Alex sau đó nhận ra rằng dâu gì đã quá say xỉn, nên không nhớ về nụ hôn giữa hai người vào đêm sinh nhật tuổi 18 của cô. Anh cũng nhận ra mình đã hiểu nhầm dâu di về đêm hôm đó. Mặc dù giải đáp được khúc mắc, nhưng hai người vẫn phải xa nhau. Cuối cùng ước mơ của dâu di thành hiện thực, cô mua một khách sạn và tự trở thành quản lý khách sạn đó. Rồi lúc sau Alex cũng đã xuất hiện ở đây. Anh nói với Joji rằng cuộc hôn nhân giữa cậu ấy và Bethany đã kết thúc, sau bao nhiêu trắc trở, Alex và Joji cũng đến được với nhau. Bộ phim mang đến cho chúng ta một bài học, rằng nếu có tình cảm, hãy dũng cảm thổ lộ với đối phương, ngoài đời không như trong phim, không giống như Joji và Alex, sau 3-4 lần bỏ lỡ nhưng cuối cùng vẫn về bên nhau, trong cuộc sống thực tế khi đã bỏ lỡ thì có thể sẽ là chia xa mãi mãi. Hy vọng các bạn thích bộ phim này. Hãy để lại ý kiến cho mình biết thêm nhé.